đời tựa máy bay đâu ai hay làm kịp người lời chốn du hành là địa ngục trần gian mà sao ta cứ hơn thua tranh danh cứ lăn quanh chữ tiền như con thuyền lạc giữa biển đến thâu đêm nhiều chẳng trời xa sống thương người như thể thương thân thì ai ai sống ở trên đời hãy nhớ rằng một lời ta là các bụi mà thôi thì bụi mà